Chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký kỳ cục của mình Lại tiếp tục là một chủ đề khác về chap boy, chap girl Bị đồ dẫn tình cảm Ai mà không ghét Bị đồ dẫn tình cảm Ai mà không hận, không muốn tìm cách trả đũa chứ phải không Clip này á, mình hy vọng với góc nhìn cá nhân của mình á, Sẽ có thể là một nguồn tham khảo cho các bạn Để các bạn biết các bạn nên làm gì tiếp theo nha Trước khi đi tiếp với video của mình á, thì nếu mà các bạn cảm thấy thích, hãy cứ đăng ký kênh của mình cũng như là để lại comment phía bên dưới để mà thuật toán của YouTube á, có thể gửi đến cho bạn những cái thông báo mỗi khi mình ra video mới nha. Mình cảm ơn trước. Bạn rất muốn trả thù, nhưng mà sự thật có phải là như vậy không? Uhm, những cái thông tin mình sắp nói tiếp theo đây á, có thể nhiều người sẽ không thích nghe đâu. Cho mình của lúc đó, nhiều khi mình cũng không nghe lọt tai nữa. Có một giai đoạn á, mình ghét cái thể loại kinh khủng, cái thể loại đùa giảng tình cảm với người khác ấy um, hiện giờ thì vẫn không hề có một tí thiện cảm nào hết nha đối với mình á là không có bất kỳ lý do gì có thể biện minh được cho cái hành động là đem tình cảm của người khác ra làm một trò đùa để mà họ có thể vui cười hả hơi như vậy hết á mình cũng đâu phải là dạng người mà ngồi yên cho bạn muốn làm gì thì làm đâu thể khi không bạn đùa dẫn cảm với tôi mà tôi lại không tìm mọi cách để mà trả lại những thứ đó cho bạn chứ phải không và cái giai đoạn đó, mình lên rất là nhiều plans, kế hoạch để phải khiến họ phải đau khổ. Và miễn là mày đau khổ. Um, với cái suy nghĩ đó, mình tạo lập cho bản thân một cái nick ảo và follow họ trên mọi nền tảng mạng xã hội. Với cái suy nghĩ là sẽ tìm được một cái gì đó giúp ích cho những cái kế hoạch sau này của mình. Nhưng mà tới đây mình cũng phải nói một lời thật lòng, xem như là một sự tôn trọng người xem của mình đó là thật ra mục đích ban đầu của mình khi mà tạo cái nick đó vẫn là thông qua cái nick ảo đó có thể gửi đến cho họ những cái lời động viên những khi họ cảm thấy buồn đúng vậy sau tất cả những gì họ gây ra cho mình mình vẫn còn cái suy nghĩ ngây thơ đó thực sự tâm trạng lúc đó của mình rất là mâu thuẫn mình muốn nói cho cả thế giới biết là mình hận họ đến nhường nào rằng họ đã tổn thương mình bao sâu nhưng trong thâm tâm của mình mình vẫn hy vọng họ có một xíu gì đó gọi là có tình cảm với mình rằng họ sẽ nhắc đến mình trong story của họ ít ra là như vậy nhưng mà càng follow họ mọi người biết gì không mình càng nhận ra được cái vẻ mặt thật của họ cái bộ mặt thật của họ à, và thứ lỗi cho mình nếu mà tiếp theo đây á mình có dùng những cái ngôn từ mạnh nha đó là càng follow họ mình càng cảm thấy họ đê tiện đê tiện tức là đê tiện nó giảm nó tránh sao đây họ dùng cùng một thủ thuật trap mình đi trap những con mồi khác của họ là mình đã từng tưởng đã từng hy vọng mình đặc biệt với họ chứ nhưng rồi có chuyện mọi người ơi mình hy vọng á, những câu mình nói tiếp theo đây á, các bạn cùng chung cảnh ngộ có thể nghe thật là kỹ nha. Đó là mình nhận ra mình quá chú trọng vào việc theo dõi đối phương. Mình mượn cái cớ trả thù để mà mượn tay mình một lần nữa đẩy bản thân mình xa lầy vào vết thương cũ. Kiểu mà một ngày á, mà họ không up gì trên mạng xã hội á, mình sẽ liền cảm thấy rất là bức rứt trong người. Đúng vậy. Đúng kiểu mà chưa đi tới chợ Đã hết tiền vậy đó Đúng vô dụng luôn Và mình cũng nhận ra một điều á Đằng sau cái tên gọi trả thù đó Bạn rất là muốn trả thù họ Bạn rất là cay cú họ Nhưng mà thực chất Đó là bạn còn để tâm đến họ Rất là nhiều Bạn còn cảm giác với họ Và nói khó nghe hơn tức là Bạn muốn Bạn vẫn còn muốn tạo cái cơ hội để mà có thể tiếp xúc với người ta một lần nữa hận muốn trả đũa đó không phải là hết yêu mà nó là yêu rất nhiều càng hận càng muốn trả đũa chỉ chứng tỏ tình cảm mình dành cho đối phương càng nhiều thôi trái ngược với yêu nó là cái gì mọi người biết không nó không phải là ghét cũng không phải là hận đâu mọi người trái ngược với yêu nó là không còn cảm xúc Đúng vậy. Không còn cảm xúc. Mọi người nghe kỹ không? Mọi người đừng như vậy mà. Mọi người đừng trả thù mà. Đó là theo những cái mô tiếp của những video giáo dục họ sẽ khuyên như vậy phải không? Mình thì không. Bạn có bản lĩnh, bạn cứ trả thù. Nhưng, còn với nhân nha mọi người, khoan chưa hết nha. Nhưng, có bản lĩnh hơn á, chính là ném nó ra khỏi cuộc đời của bạn không vướng bận gì về nó nữa ta có cuộc sống riêng của ta ok việc này không dùng lý trí được đâu mọi người mình thử rồi um, bạn rất là căm ghét họ bạn rất rất là muốn trả thù khoan làm theo mình nè hít một hơi sâu vào đặt tay lên tim mình tự hỏi bản thân bạn còn cảm giác với họ không nếu mà không trả lời dứt khoát được á tức là còn mà nếu đã còn rồi á bạn nghĩ bản thân bạn trả thù được không? Bản thân bạn tự trả lời được câu hỏi đó rồi đó ha. Không phải, bạn thấy được bộ mặt thật của người ta rồi bạn mới dừng lại. Mà khi bạn dừng lại, bạn mới có thể thấy được bộ mặt thật của họ. Bạn bè đã từng góp ý với bạn rằng họ xấu xa như vậy, họ như thế kia. Đâu có nghe, bạn đâu có lọc lỗ tai bạn đâu. Bạn phải là người tự bản thân bạn sống chậm lại. Cho phép bản thân mình đứng từ xa, nhìn bức tranh toàn cảnh. Rồi thì bạn mới có thể thấy được bộ mặt thật của một ai đó. Bạn hiểu không? Mà sau này á, thì theo kinh nghiệm của cá nhân mình kết hợp với những cuốn sách mà mình đọc á, mình nhận ra một điều đó là mức độ trả thù của một người là khi đó cơ thể của họ cũng sẽ nhận được những cái dấu hiệu cảnh báo cho việc là cơ thể của họ có đang trượt dài trong quá trình là lành mạnh trung bình đến dưới trung bình hay không sẽ có nhiều yếu tố quyết định trong đó có các yếu tố là mức độ tính chất của mối thù và sự tỉnh thức của con người họ mà quyết định xem á, là người đó có nhận ra những cái dấu hiệu đó và chọn dừng lại hay là tiếp tục lún sâu vào việc trả thù ừ, khi mà nuôi sự thù hằn trong người á, thì khi đó tính cách của mình nó không có được lành mạnh cho lắm thế là vào dịp năm mới á, nhưng dịp năm mới á, thì mọi thứ nó phải mới chứ phải không thế là mình chọn không đi lại vết xe đổ nữa phải dứt khoát với bản thân mình hơn phải quyết tâm quăng cái thứ đó đi một lần và mãi mãi luôn cái cũ không đi thì cái mới nó sẽ không bao giờ tới và cuối cùng sẽ nói cho mọi người biết một sự thật về Chapboy, Chapgirl nha rồi ai đó sẽ mỏi mệt sau chuỗi ngày dài như thế họ sẽ đâm ra chán trường không còn hứng thú với bất cứ thứ gì xung quanh cả khi mà một nhân tố xuất hiện trong cuộc đời của họ tác động dù chỉ là một xíu tích cực thôi trong họ sẽ không còn một lớp phòng thủ gì cả họ sẽ điên cuồng họ sẽ quỷ lụy họ sẽ khao khát và họ sẽ đau khổ gieo nhân nào thì gặt quả đó quả báo nhãn tiền chắc chắn sẽ tới đó là theo cách nói tâm linh còn một cách nói mà thuyết phục hơn đó là thái độ sống của bạn quyết định cuộc sống của bạn đó là tất cả những gì mình muốn truyền đạt trong video ngày hôm nay có bản lĩnh á, thì bạn cứ trả thù nhưng có bản lĩnh hơn á, chính là quăng cái thứ đó ra khỏi cuộc đời của bạn không vướng bận gì về nó nữa Mong rằng các bạn sẽ thích chiếc video này của mình cũng như là những cái chiếc video khác nha. Nếu mà thích á, thì hãy share những chiếc video này để mình có thể tiếp cận và thấu hiểu được nhiều bạn hơn nha. IG của mình là Kanchiki và mình vẫn luôn cập nhật cuộc sống thường nhật của mình trên đó.